guys, welcome back to YouTube channel. Em muốn chia sẻ được gọi Spices Noodles Mobile game em. Tôi sẽ được gọi. Đấy cái đi đúng đây đấy, game em. Tan ra chứ. Ừ. Spices Noodles đấy. Mm. Ừ. 산다시 음 스파이시 누들스 음 관리 잘해. Nha, để rung đây. 하면 몽테로 잘해. Mấy mấy thằng ấy um, biết thật thì exam phần này tấn tổ bao nhiêu rồi thì rồi nhá Em tiếp tiếp trả lời nha à, Rồi. Tua nữa anh. ngâm si tapos ngambal din ko food ngambal ngambe mandali ang gula Mm-hmm. ini iya, terima saran ya perché mẹ ăn ngầm đấy mà là chụp lớp mày em ai biết được có ấy mày nhìn gì quá ngầm mâm rồi Ya, menjadi video sih. 스타진 요즘은 싸울 때나 문제를 사실로 생각해 징기도 봤으니 뭐 벌으나 문제를 매한다 매한 맞은 게 비디오도 나비라모 맞은 데 맞은 게 비디오 뭐 보죠 매한 나비라모 되지 가시기리 뭐 가리는 거 같아 어떻게 그래서 가리는 거 시야죠 예 이게 뭐야